lại có như Tức là có một số lãnh đạo mà khi nghe thông tin từ ờ, lãnh đạo quốc tế từ công ty Rau Ăn họp vào tối thứ tư thì một số các cô chú anh chị đang hiểu sai ở chỗ là chương trình khuyến mại à, chúng ta mua đất tức là đã đã mua đất trong thời gian từ hai tuần cuối cùng là từ hai tuần này đến hôm nay là ngày thứ bảy đúng không ạ hôm nay thứ bảy là ngày 10 13 đúng không ạ tức là thứ hai tuần tuần vừa rồi là ngày mấy hải không nhớ trừ đi mấy ngày đi thì năm ngày là 13 thì chắc là hôm mùng 9 thì mùng 8 thì đó là bắt đầu ừ, mua lô đất của cái tuần cuối áp cuối đến cái tuần cuối là tuần ngày ngày mốt đây là ngày 15 đúng không ạ ngày 15 ngày 15 15 16 đó 16 là cái thứ hai tuần tới nữa chúng ta mà mua chúng ta mua đất thì chúng ta sẽ được tặng gấp đôi ví dụ như là chúng ta mua một gói 5 euro thì được tặng gấp đôi là 10 euro chúng ta mua gói 50 euro thì được tặng gấp đôi là 100 100 lô đất chúng ta mua 2.500 lô đất ấy, 2.500 euro á, được 2.500 đô đất thì được tặng gấp đôi đấy là rất tặng còn cái mà vấn đề vấn đề mà cái uh, Bittoken á thì cứ 0.10 một lô đất thì 0.17 nhưng mà đấy là chương trình khuyến mãi từ cũ từ cũ nhé từ cũ cứ một lô đất đang sở hữu thì được 0.17 còn cái chương trình mà gấp đôi đất này thì không biết công ty có cho hay không thì tại trong văn bản không nói cụ thể không nói cụ thể cho nên là chúng ta chỉ biết rằng đất gấp đôi chứ không phải là nhân với 0.17 tốc cần trên lô đất đang có của cái khuyến mãi gấp đôi nhé đấy hai cái này nó khác nhau hoàn toàn và cái chương trình này kết thúc vào ngày 18 tức là thế này có hai tuần để mua hai tuần thì Hải vừa nói là hôm thứ hai tuần rồi chúng ta trừ đi hôm nay là 5 ngày tại hôm nay thứ bảy đúng không ạ trừ năm ngày thì hôm thứ hai là ví dụ ngày mùng 8 thì chúng ta ngày mùng 8 để đến ngày à, ví dụ 12 8 với 7 15 ví dụ vậy Hải không nhớ bao nhiêu nhưng đến kết thúc ngày 18 là tuần thứ hai tuần hai đến ngày 18 thôi chúng ta mua đất thì mới được tặng gấp đôi chứ không phải rằng là chương trình khuyến mãi chúng ta mua 100 euro chúng ta được tặng gấp đôi và mua 10 gói 10 gói 100 euro chúng ta được tặng 11 gói cái chương trình mà mua một gói được tặng gấp đôi, một gói được tặng gấp phải gấp 150 á là với lại mua 10 gói tặng một gói á nó chỉ đến ngày 15 thôi tại vì đến thời điểm này chưa có thông báo nào gia hạn cả cho nên hai cái mục này nó khác nhau hoàn toàn về thông tin đừng có hiểu lầm mà đối cuộc chúng ta ví dụ ai đó là đã gom ví dụ mua là 8 lô còn thiếu hai lô nữa chưa có tiền về đợi ngày 18 hoặc 17 mới mua là sai lầm đấy là không còn mua được đâu không còn mua ở đâu nên câu chuyện này là em em em nói rất cụ thể cả nhà cùng nắm cái thông tin chính xác nhé không là đến ngày đó ví dụ là ôi tôi mua đợi ngày 17 tôi mua đủ 10 gói mà hôm nay tôi không được mua nó lãng phí quá tiếc quá lại trách mấy ông uh, big offline mấy ông mà chia sẻ nhưng mà bởi sao thông tin nó nó hai cái vế rõ ràng khác nhau hai vế nhá một vế là nếu chúng ta mua 10 gói thì được tặng một gói và chúng ta mua một gói được tặng 50 phần trăm là 150 phần trăm là của công ty Ground đang khuyến mại còn cái vấn đề mà chúng ta mua cứ một lô đất được tặng gấp đôi mua 5 euro thì được 5 à, lô được tặng gấp đôi là 10 lô mua 50 euro được gấp đôi là 100 trăm à, lô mua 2.500 euro được 2.500 lô thì gấp đôi là 5.000 lô chương trình này lại khuyến mãi của công ty bất động sản hay kinh doanh ít chứ không phải có đao cho nên hai cái vế khác nhau hoàn toàn á đừng có lẫn lộn là mọi người là là hiểu lầm trầm trọng trầm trọng luôn đấy đây rất cụ thể nhá em Hải nói rất rất là cụ thể đấy đừng có hiểu lầm rồi chia sẻ sai là chết đây em nói rõ rõ ràng cụ thể ấy, cho nên mọi người chúng ta tất cả phải phải hiểu được cái vấn đề chứ đừng chương trình mà không hiểu á không hiểu là chúng ta nói sai và nói sai thì nhiều người mất quyền lợi họ đè vào họ, chửi tại vì sao họ đáng lẽ họ mua rồi tôi bảo tôi chỉ mua 8 cục thôi và ông nói hay quá tôi mua hai cục nữa đến ngày 18 thế là xong xong cuộc rồi đúng không ạ và vâng. chúng ta hưởng mất rất nhiều tại vì chúng ta được gấp đôi chúng ta ngày 18 chúng ta không gấp đôi nữa có phải là chúng ta đã đã đã tám tám tám gói nhân là bao nhiêu ạ 8 gói nhân với một 150 là lên 1.200 lô và chúng ta mua trước ngày 18 là chúng ta nhân hai đôi là 2.400 lô đấy còn nếu ngày 19 chúng ta mua thì còn được bao nhiêu ạ một ngày 200 lô thôi như vậy chúng ta mất đi một nửa mọi người thấy thiệt thòi nhiều không quá thiệt thòi chứ tại sao không thiệt được nên ở đây em hải nói rất cụ thể cả nhà nhé cái này rất rất rõ ràng và cụ thể đấy xong là là là là chỉ có một hiểu ý sai thôi tại vì khi người ta truyền đạt đấy cái cái à, bản dịch của giữa tiếng tiếng tiếng Anh và tiếng Việt nó không khớp hoàn toàn bởi vì họ dịch đặc biệt với Google nó dịch là tương đối không có tuyệt đối đâu ví dụ như chúng ta hay trong à, tài khoản chúng ta có cái chữ cứu khi chúng ta làm một thông tin vào trong tài khoản đấy cúc với lại mọi người biết đấy, chữ cứu là là chữ chữ lưu nhưng mà sự chữ cứu ai gọi là lưu chữ tiết kiệm ai gọi là lưu đúng không ạ chữ lưu là lưu chứ người Việt Nam rõ ràng lưu là lưu chứ là lưu làm sao mà là cứu được mà là tiết kiệm được cái quan trọng là đây là nó dịch nó dịch sát nghĩa dịch à, theo cách mà nó dịch thôi cho nên chúng ta đừng có hiểu theo cách mà người ta đang diễn giải mà hiểu theo cách mà công ty phân tích cho Hải vừa nói rất cụ thể rõ ràng nhé chứ sai một ly là đi một dặm đấy chúng ta thì có thể chúng ta tiếc bản thân không sao nhưng mà lỡ tuyến dưới chúng ta mà họ đang có 8 gói mà họ đợi đến ngày 17 là xong luôn đấy không được khuyến mãi thậm chí không được khuyến mãi nhân đến 50 à, phần trăm này đó năm phần trăm cũng rất giá trị này không được khuyến mãi 50 phần trăm luôn rất là nguy hiểm thì đây đây là những cái thông tin nam Hải cập nhật lại về nhiều nhiều group nhiều lãnh đạo chúng ta đang đang hiểu hơi sai một tí à, ở đây thì không phải là là là là là Hải hiểu à, giỏi nhưng mà vấn đề là chúng ta phải phân tích cụ thể còn nhiều người thì họ đọc xong này họ thấy mừng quá họ ôi còn thời gian ba ngày nữa mừng quá cả nhà ơi từ từ đi nhưng mà thực ra là hiểu sai đấy thì em cũng mong rằng là các cô chú anh à, chị em, cho hệ thống của mình này này giờ mắt làm á em nói lại cái ngày nào á là tặng bao nhiêu nhiêu cho chị ghi lại chị tính cái, cái, cái ngày em nói lại lần nữa đấy cái ngày mà chúng ta được tặng á cái ngày chúng ta được tặng là đến đất ấy, là hai tuần cuối đến ngày 18 qua ngày 18 thì công ty sẽ không tặng nữa không tặng 100 phần trăm nữa ví dụ mua 50 lô á 50 lô thì sẽ được bao nhiêu ạ sẽ được là tặng 100 lô mua 2 ngàn rưỡi lô thì được tặng gấp đôi là 5 ngàn lô đấy là cái chương trình mua đất còn chương trình khuyến mại mà cứ mua 100 euro được à, à, từ từ từ từ 50 lô là tặng 100 lô thì nó gấp đôi lên chị tính cho em thôi à còn mà cái cái à, gì à, em Piero á à, Piero thì chương trình đến ngày 15 nó thì nếu mà bạn mua 100 euro thấp nhất là 100 euro thì được tặng 50 phần trăm còn nếu mua được 10 gói thì tặng một gói mua 100 gói thì tặng 10 gói mua 1 ngàn gói thì tặng 100 gói đấy là đến ngày 15 thôi hôm nay còn hai ngày hai ngày thôi ạ à. hôm nay còn hai ngày thôi cho nên cả nhà chúng ta là phải nhớ rõ cái điều này rất cụ thể vâng thì đấy là những thông tin em này vâng chúng ta sẽ bắt đầu vào có một số anh chị đang đang chính xác giờ rồi rồi thì, uh, thì, thì uh, chiều nay em Hải sẽ chia sẻ về cái giá trị của bất động sản hành tinh này cũng như là là là là giá trị của Bitcoin. cơ, cơ bản chắc chắn rồi khoảng ở trường 3 tuần nay thì rất nóng cái chương trình mà được uh, sở hữu bất động sản hành tinh này cũng như là Bitcoin thì trước tiên muốn nói hiểu vấn đề này chúng ta phải phân tích cái bên ngoài lề một tí ngoài lề một tí tất cả cô, các cô chú anh chị đều biết rằng bất động sản truyền thống có giá trị đúng không ạ rất có giá trị để mà sở hữu một lô đất hiện tại và chúng ta mua ở các thành phố lớn ví dụ thành phố Biên Hòa thành phố Long Khánh hay là thành phố ờ, Hồ Chí Minh hoặc là thành phố Hà Nội là dạ. bỏ ra mỗi lô đất ra ít nhất ít nhất đó là khoảng 1 tỷ thành phố nhé ít nhất một tỷ thì mua trong hẻm còn nếu mà bản thân em Hải đang có doanh nghiệp bất động sản thì muốn các bạn đang đang bán một lô đất ở trung tâm Biên Hòa à, ví dụ đường máu 6 đường mới của à, của của, của thành phố Biên Hòa đó, nó khoảng 12 đến 15 tỷ một lô ngang là, là 4 mét sâu khoảng 18 mét thôi tức là 12 đến 15 tỷ nhưng mà để mua bất động sản ta phải bỏ ra phải đến 12 đến 15 tỷ mà hỏi các cô chú anh chị ạ mình mua 12 đến 15 tỷ thì hai năm sau bạn có lời được gấp đôi không Hải đảm bảo một điều rằng không có ai được lời gấp đôi hai năm sau bán được 24 tỷ với lô đất 12 tỷ đâu phải đảm bảo một điều rất là rõ ràng như thế nhưng với lại chúng ta à, chúng ta đầu tư vào bất động sản số về cơ bản ấy, đầu tư cái gì sinh lời mà an toàn chúng ta đầu tư vậy đầu tư vào bất động sản số thì chúng ta mua ví dụ hôm nay hôm nay hải chia sẻ một gói thấp nhất là chỉ 100 euro tương đương với khoảng 2 triệu 650 hôm nay thời điểm nên nó xuống à, theo tỷ giá thì à, hơi thấp có thể là 2 tỷ 6 20 hoặc là 2 tỷ 6 30 thì như vậy là chúng ta bỏ ra à xin lỗi 2 triệu 630 2 triệu 620 như vậy là chúng ta bỏ ra có hai triệu mấy chúng ta có thể đầu tư bất động sản số rồi à, và và có một điều tuyệt vời rằng là số tiền ta đầu tư ít nhưng mà kỳ vọng lợi nhuận thì em Hải này hai năm sau hai năm sau ờ, nếu ta mà mà mà bán lô đất mà lời gấp đôi từ 12 tỷ mà lời 24 tỷ thì chắc chắn là chỉ có một phần trăm người chúng được thôi người có đầu tư được lợi nhuận thôi được một phần trăm người có được gấp đôi đó thôi còn đa phần là có người mất có người thì được khoảng 1,5 1,3 1,8 là nhiều lắm luôn rồi có người mất tại vì sao mất rồi? tại vì lý do đất đông lên mà chúng ta trả tiền ngân hàng không cũng le lưỡi rồi đây le lưỡi rồi nếu chúng ta vay ngân hàng như vậy là hai năm sau mà lời gấp đôi đó là hạnh phúc nhưng với bất động sản hay tin ít này tí em hải nói là sao chúng ta phải lời gấp ít nhất là hai đến 5 lần như vậy về cơ bản đầu tư ít mình gọi lời gấp đôi họ và rất nhẹ nhàng à, rất nhẹ nhàng thì câu chuyện ở đây là chúng ta đầu tư cái gì cũng vậy phải có được lợi nhuận và đặc biệt đặc biệt là chúng ta phải có kiến thức kiến thức về về nó thì chúng ta mới có thể đầu tư được chứ không phải là cứ ai nói đầu tư ở đây nhân x 10 x trăm x ngàn này cũng bỏ tiền vào đó xin lỗi ạ tiền đó vào tiền tỷ cũng không bỏ được bởi sao ạ ở đây á, trong cuộc sống này thì thật giả vàng thau lẫn lộn không phải cái dự án nào cũng tốt cả đâu bởi vì Bitcoin và Ethereum nó tăng trưởng đến cả triệu lần cả ngàn lần thế cho nên là cái thằng giả và thằng ma ấy, và người ấy, nó lẫn nhau ghê lắm và cái người thì bây giờ nó thực ra cũng còn một 50 phần trăm thôi còn 50 phần trăm còn lại là ma ma là sao họ muốn cứ cái gì cũng vào nhà họ thật nhiều họ không muốn từ nhà họ sang nhà khác đâu và đấy, đó là ma là lừa đảo đấy nó các sàn sân sàn rồi không đồng rồi sàn này sàn nọ sàn à, rồi bây giờ đầu tư được tiền điện tử này đi giá trị à, sau này à, hai ba năm x 10 x trăm bất ngàn thậm chí x triệu nhưng mà vấn đề hệ sinh thái của nó ở đâu ạ ai là CEO ai là là ban điều hành của cái công ty này mục đích cho sinh ra cái hệ sinh thái này tiền điện tử này làm cái gì chúng ta phải hiểu nó thì chúng ta mới đầu tư được đó là kiến thức kiến thức chẳng phải chúng ta phải học đến 12 năm mới gọi là hết mù chữ đúng không ạ 12 năm đó là chúng ta được học những cái nhà trường ấy được học những kiến thức cơ bản trước khi ra đời 18 tuổi đấy tất cả chúng ta đều phải được học mà ví dụ người mà không được học á, thì có người giỏi hơn họ chỉ và họ phải là người có tâm và chỉ thì mới thành công được còn cái người mà giỏi mà lại toàn là mưu mưu mưu đồ toàn chỉ muốn cho bản thân họ thì xin lỗi cũng không thành công đâu tại sao họ lại muốn lấy của nhà mình về nhà của người ta về làm nhà mình cho nên ở đây kiến thức thì rất quan trọng thì em Hải nói về vấn đề đầu tư bất động sản thật và giữa bất động sản nào thì uh, em Hải sẽ nói đến cái à, ba uh, dòng tiền lớn trên thế giới để tạo ra cái giá trị ba dòng tiền lớn trên thế giới thì dòng tiền nhất là bất động sản truyền thống nó có cả ngàn năm trở lại đây rồi em Hải cũng phân tích rất nhiều điều này ví dụ là là là có phải vó ngựa Mông Nguyên là Mông Cổ đấy nó bé tí à nhưng nó muốn chiếm ở thế giới này thì nó, nó đi đâu nó cũng là bá chủ đấy, đất đai càng rộng thì nó càng giàu có và câu chuyện đấy là nói về ngàn năm về trước các ờ, chế độ phong kiến thì các nước uh, lớn luôn luôn là là là được nhiều đất bởi vì sao nước bé luôn luôn sợ và cống nạp đất cống nạp ừ, ừ, là là là, là đất đai uh, vương quốc của họ một phần nào đó như vậy là mà chưa xưa nay người ta đã biết rằng nhiều đất là giàu rồi đúng không ạ vua và các các cái chế độ phong kiến họ đã biết rồi ngàn năm rồi và sau này chính điều này cho nên là bây giờ thời nay thì người ta là càng nắm rõ về giá trị đất nữa. cho nên là ai có tiền đổ vào đất đều lời nhưng mà đổ vào đất thì cũng phải đổ đúng nơi đúng chỗ có kiến thức để đổ con đất mà dự án đất mà không có sổ đất lừa đảo đất bị một cái sổ đất mà đến ba cái sổ đỏ giả thì lại lừa đảo vấn đề là phải có kiến thức là như thế thì vào đầu tư vào đất động sản ấy, bất động sản thật ấy, chúng ta đã có lời và đặc biệt những năm à, vừa qua thì do phát triển nền kinh tế thì cái sự tăng trưởng của bất động sản thật nó có thể rất đột biến đặc biệt với thành phố Biên Hòa 2012 13 14 thì khi 15 nào nó có thông báo là là lên đô thị loại một thì tăng trưởng của nó thậm chí cũng lên tăng trưởng đến khoảng ít nặng 20 30 lần cơ nhưng mà cái giai đoạn nó không còn nữa rồi cái gì nó có chu kỳ của nó và bây giờ chúng ta để đầu tư một lô đất như em Hải nói phải bỏ vài trăm triệu ít nhất là vùng quê hai ba trăm triệu mà như thành phố phải ít nhất là vài tỷ như vậy là lợi nhuận chúng ta kỳ vọng hai năm chỉ có được gấp đôi thôi à, thì em Hải vừa nói bất động sản đấy là dòng tiền lớn nhất thế giới và vốn hóa của nó toàn thế giới để đổ vào đây ấy, nó phải đến vài trăm ngàn tỷ đô la là ít nhất ví dụ như chúng ta có ai có à, bây giờ chúng ta phải nói đến Donald Trump một trong những tổng thống mới mãn nhiệm của của Mỹ ông sở rất nhiều bất động sản à, ông là một trong những doanh nghiệp mặc dù là một tổng thống nhưng là một doanh nghiệp rất thành công rồi chúng ta nói đến à, Việt Nam ta ai không biết đến chủ tịch Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Vượng là một con người phải nói là rất là nổi tiếng ông là người giàu nhất Việt Nam đúng không ạ và tập đoàn của ông thì khỏi nói rồi ông đi ra lĩnh vực nhưng bất động sản là chính chính như vậy là bất động sản là một nơi tạo dòng tiền lớn nhất thế giới và dòng tiền thứ hai đó là chứng khoán chứng khoán là đó là những cổ phần của doanh nghiệp đấy thì nó cũng có đâu đó là khoảng 100 năm và nhiều nhà đầu tư Việt Nam ta từ năm bắt đầu có sàn giao dịch đến giờ khoảng từ năm 2000 mấy trở giờ thì nhiều nhà đầu tư bất chứng khoán mà họ thứ nhất là có kiến thức hai có gặp may họ là thay đổi cuộc đời của họ có thể cũng ích 10 trăm thậm chí ngàn lần nếu chúng ta biết đầu tư vào các cổ phiếu các doanh nghiệp à, có tiềm năng phát triển tốt nhưng mà không phải có kiến thức thì chúng ta nói về một người rất nổi tiếng đó là đó là Warren Buffett ông là một đầu ừ, siêu những người à, đầu tư chứng khoán nổi tiếng thế giới và cái, cái tiêu chí của ông là à, đầu tư vào đâu phải tính bằng chục năm chứ không phải tính vào vài năm hoặc vài tháng đã đầu tư là phải như thế thì ông mới đem lợi nhuận được ví dụ ông đầu tư vào coca cola đúng không ạ ông đầu tư vào khi nó còn rất là là là bé nhỏ vài đô la bây giờ thì cái cổ phiếu của nó giá trị tăng gấp vài chục lần à, như vậy chúng ta phải có thời gian và cổ phiếu là một nơi tạo dòng tiền lớn thứ nhì thế giới cũng phải vài trăm ngàn tỷ đô la cũng đổ vào đây trên toàn thế giới à, à và dòng tiền thứ ba nó còn rất non trẻ đó là tiền điện tử Đấy, gọi là crypto crypto crypto thì nó từ 2009 hay là 2009 giờ thì ờ, chính thức Bitcoin tiền điện tử ra đời và nó là tiền đầu tiên trên thế giới là tiền điện tử tại sao chúng ta lại lại thấy tiền điện tử có giá trị bởi vì sao nó là xu hướng tất yếu của thế giới khi mà cả thế giới uh, internet là kết nối vạn vật và tiền điện tử là một cái điều không thể thiếu bởi sao ạ à, tiền điện tử khi mà xã hội phát triển thì người ta sử dụng tiền điện tử để giao dịch nhanh hơn không có không có bị uh, khống chế uh, nhiều cái yếu tố và ví dụ như là an ninh ví dụ như chúng ta có khoảng 100 tỷ chúng ta phải chở ô tô rất to nhưng mấy 100 tỷ thì trong này chỉ chứa trong một cái điện thoại thậm chí là chỉ là smartphone bình thường thôi và một cái ví chỉ còn khoảng cỡ hơn 80 cái đồng Bitcoin là hơn 100 tỷ rồi mà chẳng ai biết rằng ông nào sử 100 tỷ cả nhưng mà kia mỗi ông nào sử 100 tỷ tiền đất ấy, thì cả cái thành phố đó nó họ đều biết đến ông ấy như vậy về bảo mật về an toàn về chính nhanh nhẹn thì Bitcoin là hơn hẳn rồi hơn hẳn luôn rồi đúng ạ cho nên tiền điện tử là xu hướng tất yếu tuy nhiên là không phải là ai cũng đón nhận cơ hội này bởi vì giống như là câu chuyện hồi xưa có có phải ai biết giá trị của vàng đâu đúng là không có những người không hiểu về vàng đâu đặc biệt những vùng thôn quê mà vùng xa dân tộc chẳng biết về vàng đâu. nói vậy thì không phải khi dễ họ nhưng mà giá trị của vàng thì nó là là khỏi phải nói rồi đúng không ạ thì ờ, tiền điện tử cũng vậy nhưng không phải ai cũng kịp thời đón nhận được nó và chính điều này là cái điều mà cái sự phát triển của công nghệ 4.0 thì ờ, các lãnh đạo của Việt Nam ta đặc biệt là là là là bộ chính trị rồi à, các bộ ban ngành à, quốc hội cũng đã nhìn nhận được rằng tiền điện tử là xu yếu tất yếu và chính thức ngày 28 tháng 10 năm 2021 này cách đây có khoảng ở gần 15 20 ngày thôi phó thủ tướng Lê Minh Khái đã có quyết định là yêu cầu ngân hàng nhà nước cùng các cái ban ngành khác các cái sở ban ngành các cái bộ ban ngành khác là là lên nghiên cứu để có một cơ chế pháp lý về sử dụng cũng như là à, là là khai thác và à, khai thác sinh ra đồng tiền tức là tạo đồng tiền điện tử để để có giao dịch trong quốc gia và ví dụ như là ờ, hãng xe hơi điện Tesla rất nổi tiếng của, của Mỹ à, ông, ông chủ tịch đã cho sử dụng à, thí điểm để mua bán xe hơi rồi đặc biệt cách đây mấy khoảng mười mấy ngày ấy, thì tập đoàn à, một tập đoàn rất nổi tiếng của Thái Lan đó là đang sở hữu cái Bixi ấy, trước là là là là, là biết là Cora đấy, trước Cora bây là Bixi đấy thì bây giờ là nó đang cho thí điểm sử dụng tiền điện tử và rất rất nhiều đặc biệt Nhật Bản họ cho chúng ta là là sử dụng tiền điện tử trong lưu thông trong cuộc sống trong thương mại như vậy là tiền điện tử nó làm cơ hội để mọi người à, tiếp cận với nó dễ dàng hơn và đặc biệt như Hải vừa phân tích và dĩ nhiên ở cái, cái sự tăng trưởng của tiền điện tử khi Bitcoin ra đời từ ngày đầu tiên khoảng à, năm 2009 thì cái đó à, thậm chí họ nói mua đến 10.000 mua 10.000 Bitcoin mới mua được ổ Biza thậm chí là thời đó một đô la mua đến một ngàn một thậm chí một ngàn ba Bitcoin nhưng cái thời đó qua rồi chỉ có 12 năm thôi 12 năm thì nó là rất là ngắn trong cuộc đời chúng ta đúng không ạ nhưng mà bây giờ từ ngày là một đô la một ngàn một ngàn ba Bitcoin đó thì hôm nay chúng ta đang sở nếu ai đó may mắn sở một đô một một một Bitcoin thôi thì chúng ta có khoảng một tỷ rưỡi trong túi của chúng ta đấy như vậy là nó tăng trưởng có một cái kinh khủng ạ 12 năm kinh khủng lắm chính vì điều này cho nên là thật giả lẫn lộn và không lẫn lộn ở chỗ này đây Bitcoin có giá trị thì nhiều người khác tạo ra tiền điện tử bởi cơ bản á, nó có một vài cái cái cái cái cái, à, cái, cái blockchain á. À, tức là là là nó tức là vị uh, à, Ethereum hoặc là Bitcoin nó sẽ qua ừ, cái cái, cái nền tảng của blockchain Ethereum nó tạo ra tiền điện tử khác là gọi là con và token đấy là thì nó nó sẽ tạo ra rất nhiều nhưng quan trọng là những cái đồng token đó những tiền coin đó, đó nó ra đời trên thế giới này mục đích nó làm cái gì hệ sinh thái nó là cái gì ai tạo ra nó thì mới là có giá trị chứ không phải là đồng tiền token nào đồng tiền coi nào cũng có giá trị đâu ạ à. à, nếu chúng ta mà mà, mà cứ nghe ta nói cứ mua bỏ cả triệu cả tỷ vào đó mua chả biết nó làm cái gì thì thì coi như chúng ta cũng bỏ tiền vào uh, bỏ tiền cửa sổ thôi thì như vậy là chúng ta phải hiểu một đồng tiền điện tử ra đời ấy, thì nó có các yếu tố cơ bản thứ nhất là phải có một hệ sinh thái rồi có những cái nhà nhà điều hành có những cái cái cái, cái ờ, cơ quan mà là tức là ban lãnh đạo của họ mục đích của nó là để làm cái gì đó có hệ sinh thái hệ sinh thái là những con người còn những những cái, cái, cái doanh nghiệp vào đó để họ sử dụng tiền nó để làm cái gì ví dụ như là là là là là biết token mục đích của nó ra ở đây ạ là chúng ta đang nói về bất động sản số đấy bất động sản số và chúng ta chúng ta khi mà mua bất động sản số hay trên hành tinh ít là chúng ta được tặng các biết token mục đích các biết token này là để mua các lô đất trên hành tinh ít đúng không ạ đấy là đấy là chúng ta phải thấy hệ sinh thái và đặc biệt biết ờ, bất động sản hành tinh ít tại sao nó ra đời mà nó lại nó lại kết nối với rau ăn bởi vì rau ăn thì Hải nói nhiều lần và tất cả các ờ, thông tin trên mọi người đều chia sẻ là rau ăn là công ty mạng trực tuyến kết nối à, áp dụng mô hình liên kết kết nối uh, uh, các doanh nghiệp để tạo lượng khách hàng cho doanh nghiệp đó là cái big data đấy như vậy là rau ăn đang đang đang kết nối cái cộng đồng cái khách hàng cho các doanh nghiệp này và các doanh nghiệp thì vào với đầu ăn rất nhiều đúng không ạ nhưng mà cái sản đối tác thứ ba đó là bất động sản hay kinh doanh ít là một đối tác à, chúng ta vừa nói đến bất động sản à, kỹ thuật số như vậy là họ cậy cộng đồng của Rawan đang có 40 triệu người và à, như chủ tịch chúng ta tuyên bố thì trong tương lai khoảng 2 đến 5 năm nữa có thể chúng ta đạt từ vài trăm triệu đến một tỷ người như vậy là họ à, họ họ nhắm đến đích là chúng ta có cả tỷ người cơ như vậy là hôm nay 40 triệu người rồi thì 40 triệu người rồi như vậy là họ đã có một hệ sinh thái có một uh, cộng đồng đúng không ạ có những cái big data rất là cụ thể em nói theo thông tin thì Bitcoin mặc dù là hơn một tỷ đồng một tỷ rưỡi đấy, nhưng mà nghe thông tin được biết cái này chưa thống kê cụ thể chính xác nhưng khoảng đâu đó 2 triệu hơn người đang sử Bitcoin vào giao dịch trên toàn thế giới mà thôi như vậy là với cộng đồng mà hiện tại bất động sản hành tinh ít ấy, với cộng đồng Rawan chúng ta kết nối thì có khoảng hơn 4 triệu thành viên đã đăng ký như vậy là về cộng đồng những con người đã tham gia với hành tinh bất động sản hành tinh ít ấy, đã gấp gần gấp đôi số lượng của của bitcoin rồi à, như vậy là một cộng đồng mà em Hải được biết các cộng đồng mà tiền điện tử chỉ cần khoảng 300 ngàn đến một triệu người đã là thành công mà chúng ta có đến hơn 4 triệu thành viên thì chắc chắn thành công nó thế nào chứ nói rằng khi mà Rawan hướng tới khoảng 1 tỷ người trong vòng 5 năm tới chẳng hạn như vậy là chắc chắn rồi những người vào Rawan họ biết rằng giá trị giá trị của Bitcoin giá trị bất động sản thì họ phải mua đất họ phải mua Bitcoin để mua đất mua đất là bất động sản nào đấy bất động sản kỹ thuật số đấy thì họ mua ở đâu ạ họ mua từ chính chúng ta ấy. chúng ta là người may mắn đang sở hữu những lô đất và được tặng các cái token từ hôm nay đến ngày gì ạ đến ngày 18 đến ngày 22 đúng là ngày 22 nhưng mà chương trình khuyến mãi thì à, nó là 18 à, nó em phải phân tích từ đầu ấy. tức là đến ngày 22 đi 22 tháng 11 năm 2021 này đi thì chúng ta đang đang được tặng các bit token à, như vậy là à, chỉ có chắc là chương trình này mới có thôi xưa nay có ai mua đất được tặng tiền bao giờ không chắc chắn là không đúng không ạ em hãy phân tích cái giá trị ví dụ như là với cái mô hình mà và cái cái bản sao của trái đất là bất động sản hành tinh ít nó là 100 phần trăm ờ, cái bản sao lô đất và diện tích y chang như vậy 100 phần trăm là y chang mà đúng không ạ như vậy là ví dụ tại Việt Nam cái giải đất thì chữ S họ mà mua hết tất cả các đất của Việt Nam không không nói biển không nha thì chúng ta phải bỏ đến vài trăm ngàn tỷ đô la mua hết cả cái giải đất của, của Việt Nam vậy là cả thế giới thì họ bỏ bao nhiêu ạ chắc là cả ngàn ngàn tỷ đô la đúng không ạ nhưng mà ở đây ấy, với bất động sản hàng TIX cả cái trái đất chúng ta như vậy á, chỉ có 120 triệu Bittoken được chào bán thôi tức là nó chỉ giới hạn bằng đó thôi nó không như giấy tiền giấy tiền giấy thì in mãi mãi được à, thì 120 triệu Bitcoin này này à, chúng ta dùng để mua những tất cả lô đất trên toàn thế giới như vậy là số tiền bằng này để mua toàn thế giới chắc chắn hôm nay chúng ta đang được tặng mà thì sau này mọi người muốn mua được đất thì phải lại mua lại chúng ta thì chắc chắn Bitcoin nó không dừng lại ở cái giá mà mà hôm nay chúng ta đang nói là sắp tới ngày 22 tháng 11 đấy nó sẽ được niêm yết với giá 4,75 đô la trên một Bitcoin à, khi chào ra công chúng như vậy là chắc chắn rồi với lại em cũng thông báo một tin tức là Bitcoin và các loại tiền điện tử khác khi ra đời không có đồng tiền nào tính được 2 đô la chưa nói là là là nhiều hơn chưa đồng tiền nào đâu ạ thì à, Bitcoin ra đời chúng ta là đồng tiền điện tử có giá trị cao nhất thế giới khi lên sàn là 4 khi lên sàn mà ra công chúng ấy, 4,75 đô la trên một cái token và tổng cung là ít nhất chỉ đứng sau mỗi à với cơ bản em nói những tờ tiền có giá trị nha đứng sau có mỗi à, là Bitcoin thôi còn là Ethereum chúng ta đến vài chục tỷ tổng tổng cung thôi và hôm nay nó là một Ethereum đến cả 110 triệu Việt Nam đồng trên một một Ethereum một ETH như vậy là như vậy là chúng ta may mắn được sở hữu một lúc cả hai sản phẩm đó là bất động sản và tiền Bitcoin Đấy, thì cái phân tích của em nói là tại sao chúng ta phải có kiến thức như vậy chúng ta phải hiểu ừ, cái hệ sinh thái chúng ta là cái gì bao nhiêu con người ở đây chứ không phải ai đưa ra dự án là ừ bạn mua đồng B đồng C đồng S nào nó đi bạn mua đi nó x 10 x ngàn x trăm x triệu không có đâu chúng ta không hiểu được giá trị không biết được cái cái cái, cái hệ sinh thái cũng không biết được ai là đứng sau của, của cái dự án này thì còn lâu chúng ta mới thành công được và chúng ta cũng tiếp tục bị sỏ mũi chạy vòng mà mất tiền mà thôi đấy thì câu chuyện ở đây là em Hải nói rõ chúng ta phải hiểu và chúng ta có một cái lợi thế từ cộng đồng ở à, uh, Grow One à, chính vậy cho nên là bất động sản hành tinh ít nó biết rằng đây là một, một, một nơi tiềm năng cực kỳ và nó sẵn sàng các sàn là nó hợp tác với chúng ta dĩ nhiên hợp tác với Doan thì chúng ta có lợi đúng không ạ lợi nhuận bao nhiêu thì chia lại 50 và 50 chúng ta là cộng đồng Doan chúng ta vẫn được hưởng những quyền lợi mà mà Doan mang lại có tuyệt vời không ạ và thời gian này chúng ta cảm ơn biết ơn đến Doan mới chúng ta mới có được cái cơ hội à, biết đến bất động sản hay kinh ít cũng như là biết tục cần và đây em hải nói một điều cái cơ hội mà Bitcoin cũng như là ETH Ethereum ấy, chúng ta đã qua đi năm 2009 và 2015 chẳng ai cho chúng ta một cơ hội này đâu bởi vì chúng ta không có ai chia sẻ cả thì cơ hội nó qua mất rồi ai chẳng ước mơ quay lại hai là chín để mua một đô la mua được một ngàn mốt một bitcoin đến nay chúng ta có một một tỷ rưỡi mà đúng không ạ ai chẳng muốn quay lại nhưng mà thời gian không phải quay lại ngày hôm qua và ngày hôm nay đã khác nhau rồi nhưng nó là 9 năm về trước 12 năm về trước Đấy, nhưng đây là cơ hội cực kỳ tuyệt vời à, theo nhiều chuyên gia không phải bản thân nên hải nhận xét nhé rất tuyệt vời có 102 này. đặc biệt có 102 của của chương trình Dow One trong 3 năm Dow One đi gần 3 năm Dow One đi vào hoạt động và đặc biệt là một cái chương trình mà chúng ta sở hữu những tài sản với giá trị như em Hải phân tích ấy, chúng ta mua được đất mà bỏ được tiền mua lô đất là tính là trăm triệu tỷ à, nhưng ở đây chúng ta bỏ chỉ có 100 euro tương đương với 2 triệu cho là 2 triệu 7 đấy như vậy là 2 triệu 7 mà chúng ta có thể tăng trưởng 2 đến 5 lần trong 2 năm so với bất động sản em đảm bảo một điều người nào giỏi lắm may mắn lắm tăng được hai lần trong hai năm mà thôi nhưng ở đây tăng từ hai năm lần là là trong khả năng cho phép tại vì chúng ta nhìn thấy được còn dĩ nhiên nó có thể ít đến 100 thậm chí khoảng 1 000 lần em Hải cam kết một điều rằng à, với Bittoken bất động sản á, cộng cả hai cái sản phẩm này vào trong vòng 5 đến 7 năm tới thì ETH không bằng giá trị của nó được không bằng được đâu ETH bây giờ là 100 triệu đấy khoảng sau này nó thể lên 2 đến 500 triệu đấy nhưng mà mọi người so sánh nó không thể bằng được bất động sản Blacklight cộng với lại Bittoken cộng lại đâu à, nhưng mà dĩ nhiên rồi chúng ta làm gì cũng có cần thời gian không dễ dàng mà Bitcoin à xin lỗi Bitcoin lên được một tỷ rưỡi đoạn nó phải cần 12 năm 12 năm cơ à, như vậy chúng ta cần phải có thời gian cần có độ chín mùi như là Warren Buffett ông đầu tư bất chứng khoán ấy. ông nói điều rằng là tôi chẳng đầu tư bao giờ là một cái mục đầu tư dưới vài năm cả của tôi mục đầu tư phải trên 20 30 năm thì mới cho kết quả mỹ mãn như vậy là chúng ta cần phải có thời gian đừng ai vội vàng bỏ ra 100 đô la 100 euro rồi ngày mai đòi nó đẻ ra được một ngàn một triệu cũng có đâu dân cướp người khác mới có được cái giá trị này chứ còn chúng ta làm chân chính không có đâu nhưng chúng ta phải có biết biết được cái cơ sở nó biết được em hải phân tích ở này thì bây giờ chúng ta à, đầu tư ít mà chúng ta được lợi nhuận nhiều thì cần thời gian cần thời gian mà em khuyên một liều các anh chị hãy xác định cho em là ít nhất là một năm ít nhất là một năm sau đó có thể hai ba năm thì tùy khả năng nhưng mà xác định thời gian đó là không đụng chạm đến nó đấy thì mới tạo ra lợi lợi ích được mới x 2 x 3 x 5 x 10 thậm chí x ngàn được nên em nói khả năng là ngân x ngàn trong vòng 2 đến 5 năm tới 5 năm tới là x một ngàn nhưng mà x một ngàn á chúng ta phải chờ đợi chúng ta phải chờ đợi chứ không phải là là là nhưng mà em nói là kỳ vọng ta hai năm lần là đủ rồi đừng có x một ngàn là sau này chúng ta lại ừ, tại vì sao nó khả năng có nhưng mà nếu em nói một ngàn mọi người cứ, tuyên ờ, tuyên truyền cái một ngàn không bảo Ồ, ông Hải nói ông Hải nó chỉ hai năm lần thôi so với chúng ta đầu tư những cái cái kênh khác ấy thế là là quá quá quá mỹ quá quá quá mình quá ok rồi quá tuyệt vời rồi còn nên x ờ, một ngàn lần thì đó là cái hạnh phúc của chúng ta mà khả năng thì em Hải nói rồi chẳng gì là không thể cả quan trọng mình phải có niềm tin và chúng ta phải có một cái kiến thức và kiến thức ở đây thì nhiều cô chú anh chị trong hệ thống Myron người ta đã thấy được họ chia sẻ rồi à, có ví như là bạn Hoàng Huy rồi à, bạn à, Hồ Long Trí rất nhiều người rất nhiều người có kiến thức thế bạn Khoa nhiều người kiến thức lắm thế nên chúng ta yên tâm đặc biệt chúng ta có một người thuyền trưởng cực kỳ giỏi và lại cực kỳ có tâm đó là Big Top Life thuyền trưởng Nguyễn Hoài Hoàn Minh Vũ đúng không ạ cho nên chúng ta có cơ sở có niềm tin hết thì à, đấy là những thông tin em Hải muốn chia sẻ để chúng ta nắm bắt cơ hội và nó không còn nhiều đến ngày hôm nay đến giờ này chúng ta còn bao nhiêu hai ngày hơn nữa mà thôi hai ngày thời gian nó thực ra là nói về ngày thì là cũng dữ dằn lắm nhưng mà để mà đi một một một một, một lúc thôi chúng ta sáng em Hải đi về là hết mất đến nửa ngày rồi và nửa ngày còn lại thì bây giờ cũng cần gần là đi được nửa ngày rồi thì là còn hai ngày nữa thôi ạ chúng ta hai ngày nữa hai ngày để chuẩn bị cho một cái kế hoạch và một cái ờ, một cái cái, cái ờ, số tài sản nào đó trong tương lai của mình đấy thì đấy là những thông tin em Hải muốn chia sẻ muốn chia sẻ các cô chú anh chị nắm bắt được và ở đây thì em Hải à, không không khuyên là mọi người bằng mọi giá để đầu tư vào đây à, dĩ nhiên đầu tư cái gì chúng ta cũng phải có cái đề phòng rủi ro bởi vì có đầu tư thì có rủi ro có lợi nhuận có rủi ro chẳng có ai là là không rủi ro cả rủi ro ít hay nhiều thôi nếu chúng ta có kiến thức chúng ta được à, gặp dự án tốt nền tảng tốt chúng ta thể lợi nhuận x 2 x 3 x ngàn nhưng chúng ta không có kiến thức có thể chúng ta là chẳng ít nào hết và chúng ta lại mất trắng vốn đấy là chuyện bình thường và đấy là cái chuyện mà em Hải đã gặp rất nhiều bản thân em Hải cũng đầu tư và mất trắng là chuyện bình thường tại sao ngày đó chúng ta chưa kinh nghiệm nghe ai khen có một năm à, khi mà Bitcoin đang ầm rộ thì Hải nghe một người bạn nói là ôi giờ Bitcoin qua rồi Hải ơi bây giờ bạn đầu tư cho mình cái đồng IL e coin thế là mình có biết cái quái gì đâu bỏ một mớ tiền vào đó cho thằng bạn nó tự làm tự đưa tự đẩy rốt cuộc bây giờ chả còn cái gì cả câu chuyện là không có kiến thức mà nhờ người khác nhưng mà cái nhờ cái người đó họ cũng thiếu kiến thức hoặc là vì cá lợi ích cá nhân của họ mình không biết được mình không khẳng định điều gì nhưng vấn đề là chúng ta phải gặp được người có kiến thức à, có kiến thức và có tâm nữa chứ không lắm khi họ chỉ bị ích lợi của họ thì cũng nguy hiểm lắm đấy thì à, em muốn nói vậy thôi còn à, về giá trị đầu tư thì theo danh mục chúng ta ví dụ anh chị đang có 100 triệu gửi ngân hàng thì em có một lời khuyên bây giờ phân tích như hồi hồi, hồi đầu giờ chiều giờ chúng ta có thể là bỏ ra 1 phần tư số tiền trăm triệu đó ngân hàng chỉ trả chúng ta một năm 7 đến 8 phần trăm thôi là một năm sau chúng ta lời 100 triệu được lên khoảng 110 triệu à, đúng không 110 triệu thì bây giờ chúng ta dành một phần tư khoảng 24 triệu à, 20 26 triệu 26 triệu 27 triệu gì đó thì chúng ta có thể là có được một phần tư danh mục đầu tư và ba phần tư vẫn gửi ngân hàng bởi sao em vẫn nói rằng chúng ta kỳ vọng 2 đến 5 năm cho nên hai năm tăng nhân 10 nhưng mà 5 năm tăng nhân là 100 ví dụ thế thôi em ví dụ thì chúng ta phải đợi 5 năm nhân được x 100 nhưng mà vì các lý do gia đình chúng ta cần tiền để giải quyết việc gia đình Tụi con đi học đúng không ạ con học nước ngoài là là là là cưới vợ cưới, cưới chồng cho con hoặc là bản thân chúng ta cưới chồng cưới vợ thì số tiền đó chúng ta vẫn rút ra được không cần lãi suất chúng ta vẫn còn xử lý được gia đình được đấy là cách là các danh mục đầu tư và nhiều chuyên gia tài chính <laughs> hay là Warren Buffett thì ông nói rằng là à, hãy đầu tư vào trứng và nhiều giỏ à, ví dụ là 100 triệu thì vào bốn nơi nha em Hải nói muốn nói thì kiếm kênh đầu tư nào an toàn để đầu tư phải có người kiến thức và phải có được cái người à, chia sẻ thật lòng còn à, nếu không an toàn hãy quăng vào trong ngân hàng tuy ngân hàng nó lời ít thậm chí là nếu mà nói về về về thực giá thì có khi là không lời nhưng dù sao nó cũng an toàn hơn cả hoặc là kênh về vàng vàng thì một rủi ro vàng hôm nay nó lên đến 61 triệu 60 61 triệu đấy nhưng mà theo nhiều chuyên gia dự đoán và nói được cái giá vàng trong nước tại ngày hôm nay thì tăng hơn so với lại thế giới 10 triệu đồng trên một lượng như vậy là chúng ta đừng thấy người ta đổ xô đi mua chúng ta cũng đổ xô chúng ta phải có kiến thức chứ không phải là cái gì người ta mua được chúng ta cũng mua được không kiến thức là chúng ta trở thành những là con con tốt thí cho người ta là chuyện bình thường con tốt thí là chuyện bình thường cuộc đời này á à, những con dê thì rất là nhiều con dê con cừu non rất là nhiều còn cái, những con con chó sói thì nó nó vài con thôi những con con đại bàng nó vài con thôi nó nuôi chúng ta mập ú bắt đầu nó, nó ăn một lần ăn trọn vẹn kể cả chứng khoán cũng vậy cơ bản là hải không có không gì không tham gia bất động sản thì có có doanh nghiệp của mình rồi à, và cũng đã từ và bây giờ cũng đã gửi để lại cái phần cổ phần mình thôi còn lại các bạn khác đang điều hành à, làm việc nó vẫn hoạt động rồi chứng khoán thì Hải cũng đã đóng cổ phần mà có doanh nghiệp mà những lão làng của của, của chứng khoán Việt Nam mà hôm nay cũng chả thấy tiền về đâu cả bởi sao ạ chúng ta tin họ khi ta mới cho tin họ bây giờ cổ phần đang nằm đó đấy cũng thấy lợi nhuận đâu chưa thấy mà những người có có tiếng nói của là chứng khoán Việt Nam à, và tiền điện tử thì em Hải cũng gặp những người bạn dám bỏ ra bao nhiêu tiền đó cho nó đầu tư đối cuộc bây giờ trả đến đồng nào đem về thậm chí bây giờ nó đi đâu rồi đấy là cái câu chuyện khi chúng ta đầu tư phải có kiến thức cũng như là không gặp người phải có tâm người có kiến thức và có tâm thì họ sẽ chia sẻ thật lòng và đây là một cơ hội tốt thật sự em Hải có lời khuyên có lời khuyên như thế còn bất động sản thì em Hải có doanh nghiệp và đã từng mất mất tiền bất động sản thật cũng nhiều rồi. mất thật chứ không phải là được tại sao chúng ta không kiến thức chúng ta đầu tư thế họ bỏ vào lô đất kia mua xin lời chứ Hải bỏ ra thì chưa kiến thức kiến thức mà bỏ ra đó đâu có xin lời đâu mất luôn đấy chuyện bình thường thậm chí 2000 1997 thì Hải đã mất đến 2 2 hecta rưỡi đất bởi vì ông già hơn tuổi bố mình đến 10 tuổi lừa bình thường bằng tuổi bố mình hơn bố mình 10 tuổi lừa mình bình thường cho nên cuộc đời này mà không có kiến thức là làm gì cũng sẽ sẽ sẽ nguy hiểm đó thì đấy là những lời mà em Hải chia sẻ rất là là là bộc bạch từ cái tấm lòng của mình cũng mong là còn hai ngày hơn chúng ta cố gắng đón nhận một cơ hội tuyệt vời này và chia sẻ đặc biệt là chia sẻ cho những người khác để họ nắm giữ cơ hội tuy nhiên không phải ai cũng tin được mình đâu bởi vì họ chưa chắc họ tin mình và không chắc họ có duyên để họ đón nhận cơ hội tốt phải ra người trúng số là người cũng phải may mắn và người có cơ hội tốt thì người đó cũng phải có tâm cho đi chứ không phải ừ, nó thật ra là nhiều người ấy, nhiều tiền lắm nhưng mà cứ muốn cho bản thân mình thôi mà số tiền nó thông báo ạ à, Hải để ý rồi năm nay Hải cũng bốn mấy gần 50 tuổi rồi những người mà chỉ vì cho bản thân mình ấy, tiền nó vào đằng trước nó tột đằng sau à nó không giữ được lý do gì nó không giữ được thì nó nhiều lý do lắm nó thật như thế cho nên chúng ta cứ chia sẻ đi biết đâu ai có duyên họ sau này họ họ bỏ một đồng những lời nhiều họ biết ơn chúng ta là được rồi bởi giống như có ai chia sẻ về bitcoin ngày 209 đâu 202 hay là 11 đâu có ai chia sẻ chung hay là năm 2015 chúng ta được mua ETH e đâu đúng không ạ nhưng hôm nay chúng ta lại có cơ hội rồi bởi vì chúng ta cứ cho đi cứ chia sẻ cơ hội đi còn ai đó nhận được thì quyền của họ vâng thì đấy là những thông tin em Hải muốn à, chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị chúng ta à, được à, biết cũng như là cũng tranh thủ từ khả năng tài chính của mỗi người, mỗi người đừng có vì lợi ích em Hải nói là là là x 2 x năm thậm chí là là kỳ vọng thực sự có thể là x ngàn lần trong 5 năm tới nhưng mà chúng ta lại tìm mọi giá chúng ta cầm nhà rồi cầm xe rồi chúng ta lấy vay nặng lãi thì không nên đấy là cái lời khuyên chân thành từ em Hải bởi em Hải cũng đã đã từng bị gặp những trường hợp thế này lô đất em Hải mất hai hai mẫu rưỡi ấy, đó là em Hải vay vay lời đấy. thì mới mất đấy. hai mẫu rưỡi năm chín bảy các cô chú tính chứ bây giờ em có ít nhất nếu mà rẻ bèo nhất cũng có vài chục tỷ nhưng mà đấy câu chuyện đâu phải là cứ mình cứ thấy người ta làm được mình vào được đâu mà chín bảy em Hải nó có tư duy về về đầu tư bất động sản ở đấy không đùa đâu nhưng mà quan trọng là thời thế không đến với chúng ta còn non lắm non và xanh lắm chính là non xanh chúng ta dễ chết à, chính vì điều này cho đến giờ này em Hải có cái gì mà thế thật sự an toàn dĩ nhiên là không gì tuyệt đối nhé em Hải mới chia sẻ bởi sao chính chúng ta là bị người không có tâm họ chia sẻ cho mình và chính bản thân mình mất đó là cái mà chúng ta không mong muốn đây còn em nói thật ra đã đầu tư có rủi ro bạn cam chịu cái, cái, cái thành công của bạn lớn thì bạn phải chấp nhận cái rủi ro lớn nhưng mà phải phải có kiến thức để biết rằng là dự án nào an toàn an toàn như em Hải phân tích từ đầu rồi chiếu giờ đấy đó gọi là dự án an toàn nó có hệ sinh thái có những à, dự án có những nhà quản lý có những nhà điều hành kinh nghiệm tầm cỡ với à, bất động sản thành tinh nhà ít thì có à, riêng công ty công bố là khoảng 50 nhân viên à, và cán bộ à, chuyên về blockchain là những người rất là có giỏi à, kiến thức rất là giỏi về blockchain trên toàn thế giới tụ hợp về đây nó có một công ty của của thụy điển ở châu âu cho nên cơ bản thì thì thì Rawan nó đang muốn là là đánh bóng thương hiệu của nó mà. nó phải kiếm những đối tác phải có cái giá trị thật sự để ra văn nó phải tăng trưởng đến đến hướng của, của nó là ví dụ một tỷ người trong 7 8 năm tới đó và mục tiêu của Rawan không hề nhỏ tại vì chữ Rawan nó là đám đông số một thế giới mà nó hướng cái, cái mục tiêu không hề nhỏ thế nào cả tên của công ty trên thế giới nó có mục đích của nó đấy có mục tiêu có có ý nghĩa của nó cả đấy hoặc là bất động sản hành tinh ít là cái hành tinh số 9 trên thái dương hệ à hành tinh số 9 nghĩa là sao ạ thái dương hệ cũng đã có 8 hành tinh và họ muốn rằng là cái hành tinh số 9 tức là bản sau 100 phần trăm trái đất này ấy, nó phải tạo giá trị lớn như trái đất chúng ta không hề nó cũng thụt nó cũng xem xem như thế đó thế mới là cái điều mà chúng ta đáng phải quan tâm là có người có tâm những người có cái cái cái, cái ờ, ước mơ lớn và muốn ờ, muốn một cái điều là cho đi nhiều tức họ muốn cho cái giá trị đặc biệt là những lãnh đạo của Dow One thì họ muốn cho đi giá trị giúp cho người nghèo thoát nghèo à, cho cuộc sống tốt đẹp hơn như là ngài Johan chúng ta CEO đầu tiên chúng ta đã đã tuyên bố đó là cái lời rất chân thành của của lãnh đạo Dow One và đó là là chúng ta thấy được chúng ta may mắn ấy, đón nhận cơ hội ra ăn và chúng ta biết được nhiều cái điều rất tuyệt vời tuy nhiên trong thời gian này đang covid rồi ảnh hưởng rất nặng của covid chúng ta còn bị hạn chế nhiều nhưng trong cái cái cái cái, cái rủi coi may nhiều covid có thể nhiều cô chú lại lại nắm bắt cơ hội này không phải ai cũng dễ dàng đón nhận nó đâu không phải ai cũng có cơ hội để đón nó đâu bằng vâng, thế đấy là những chia sẻ của em Hải trong buổi chiều hôm nay thì à, đến đây em Hải sẽ sẽ sẽ dừng lại à, lần lời chia sẻ của mình và đã, các cô chú anh chị hãy đặt câu hỏi để em Hải à, giúp à, cho hiểu rõ hơn những kiến thức của em đến đâu em sẽ chia sẻ đến đó